chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Tân Phát của mình ngày hôm nay Hiện tại thì mình đang có mặt trên tuyến đường số 4 Và ngày hôm nay mình muốn review cho cả nhà Những lô đất có diện tích là ngang 10 Sâu 40 Có 100m thổ cư nha cả nhà Và vị trí mình đứng đây là một trong những cái vị trí rất là gần với khu công nghiệp Bicamac Từ vị trí này chúng ta có thể di chuyển đến khu công nghiệp Bicamac theo hướng này Thì à, hướng này nha cả nhà Thì tầm khoảng là 2 km và từ vị trí này chúng ta có thể di chuyển ra bên à, ngoài phía quốc lộ 14 hay còn gọi là đường DT 741 thì chỉ tầm khoảng là 4 đến 5 km thôi nha cả nhà và những lô đất của chúng ta sẽ nằm dọc trên những cái bãi đất mà đã được à, săn lấp như thế này à, cả nhà thấy ạ những vị trí đất mà được săn lấp như thế này nha cả nhà tính từ cái mép bên kia à, tính được từ mép ừ, mép xa xa cái nhà cứ nhìn thấy cái xa xa đi ha đó là mình chạy xe chạy lại thì chạy thẳng qua đây đây thì à, sẽ được chia ra là ngang 10 sau 40 có 100 mét thổ cư và điều đặc biệt thì à, vị trí này là hiện tại chúng ta đang đứng á, là nằm trong tuyến đường số 4 à, nằm tuyến đường số 4 là nằm ngay chỗ cái xe mình kìa tuyến đường số 4 nằm ngay chỗ xe mình á tại đây cả nhà nhìn thấy cái xe không ạ à? nè nằm ngay chỗ cái xe và tuyến đường số 4 thì nó sẽ nằm ở đây à, tuyến đường số 4 nằm bên kia thì ở đây thì chúng ta có có một cái tuyến đường cái đường này là 28 m nha cả nhà đường này quy hoạch 28 m ở chỗ đây ở cái nhà thấy không ạ đây tuyến đường 28 m ở đây nó sẽ chạy dọc theo cái cái này chạy dọc theo cái này chạy qua đây tới cái chỗ cái xe của mình kìa rồi bây giờ cả nhà hãy theo chân mình tới cái tuyến đường số 4 nha nhà tới trong tới tiếng đường số 4 ở đây thì có một bạn vẫn chọc mình <laughs> cười mình quay mà mình không nhận được cười nha cả nhà rồi cả nhà có theo chân mình tới tiếng đường số 4 nha đây ạ à, hiện tại chúng ta đang đứng trong cái à, gọi là khuôn viên của tuyến đường số 4 và đây chính là cái mốc lội giới đây chính là mốc lội giới của tuyến đường số 4 nha cả nhà từ cái mốc này qua cái mốc bên kia mốc xa xa bên kia ngay chỗ cái xe của mình có cái mốc uh, mốc uh, ngay chỗ cái nhà cứ thấy ngay chỗ xe mình đi rồi đây nó cái mốc lội giới nữa là 42 mét. như vậy thì những cái lô đất của mình nó nằm à, vị trí như chỗ nào ạ à? rồi những lô đất của mình nó sẽ nằm như thế nào cả nhà nằm dọc theo cái đường này này đây quay theo hướng bên này mình nhìn thấy được cái dọc này, này. đó như vậy thì à, những lô đất của mình nó sẽ nằm theo hướng này nha cả nhà dọc theo cái đường này này đó, dọc theo cái đường này đó, cả nhà thấy à đó, dọc theo cái này và cứ như vậy sẽ chạy thẳng qua bên cuối bên kia đó chỗ bên kia là cái con suối đó cái chỗ kia là con suối nha cả nhà đây cả nhà là đi theo mình ạ à. cả nhà theo mình nha tới đây là con suối và và ở đây là cái à, con đường 28 m chạy thẳng qua đây này đây Đất của mình nó sẽ chạy ra dọc theo như thế này, cứ chia như thế này là 10 nhân cho 40 có một cây mét thốt cơ nha cả nhà. Đó, mình đang giữ thế này tại vì nó rộng quá. Rộng quá cho nên là mình không có thế nào mình quan sát hay là mình không biết vị trí đất. Cho nên mình phải vẽ như thế này để cả nhà biết là cái ranh giới đất của mình với cái tiếng đường số 4. Đó, ranh giới đất của mình cho nên nằm dọc theo tiếng đường số 4 như thế này. Đây, cả nhà thấy ạ. À? nhà mình có sơ đồ nha cả nhà ở đây mình có sơ đồ nhưng mà hiện tại mình không có cầm theo cho nên là mình vẽ như thế này cả nhà biết nha thì đây đây chính là cái mốc lộ giới này đây chính là mốc lộ giới này của đất của mình nó sẽ nằm dọc theo cái mốc lộ giới như thế này rồi từ vị trí này đi ra đây đó thì đây cái khuôn viên mà từ vị trí này đi ra đây là tuyến đường số 4 chạy này qua bên kia có cái mốc này bên kia còn có cái hàng ở à, đây đây ra đây con đó, ra đây này ra đây còn có cái à, cái mốc này này cả nhà rồi những lô đất của mình nó cũng nằm dọc theo cái đường này luôn cái này là mé bên này của mé bên này của tiên số 4 nha nãy bên kia là mé bên kia của tí số 4 quay lại đây Phương đó phía bên đó phía bên đó là à, phía của mặt bên kia của tí số 4 là bên mình cũng chia 10 nhân cho 40 có 100 mét tư cư và bên này cũng vậy bên này thì bên mình cũng chia 10 nhân cho 40 chạy dọc sau đây cả nhà chạy dọc sau đây cũng là 10 nhân cho 40 có 100 mét tư cư và cái à, móc rồi giới là chỗ kia này đi cả nhà theo mình luôn mục đích của mình là mình à, muốn quay rõ để cho cả nhà thấy được cái mốc lộ giới và cái ranh giới giữa con đường và những lô đất dân mình tới đây à đây chính là mốc lò giới cả nhà đó đây chính là mốc lò giới của tiếng số 4 này từ bên này qua bên kia này đó cả nhà thấy không rồi từ ngay chuột suối kia từ ngay vị trí suối á chúng ta chạy thẳng lên trên kia đó chạy thẳng lên chỗ kia có xe này cả nhà đó chạy thẳng lên chỗ kia có cái xe đó đó đó ta đã hết vị trí đất rồi bên này thì từ cái chỗ ờ, xe ô tô màu đó của mình chạy thẳng ra đây à, chạy thẳng ở đây chạy thẳng ở đây tới xuống đây là hết đất ở đây thì tổng hết là 42 lô 42 lô nha cả nhà hiện tại chỉ to còn tầm khoảng là 8 lô thôi hiện tại chỉ còn 8 lô 8 lô duy nhất thôi nha cả nhà và 8 lô này có thể được bán trong tầm khoảng là tuần này là sẽ hết nha và giá bán thì sẽ dao động từ khoảng là 220 triệu 200 20 triệu trên một mét ngang đến 250 triệu trên một mét ngang đó những vị trí mà lô góc hay chỗ cái xe mình đứng á như chỗ xe này kia của chúng ta đó xe mình đó của chúng ta à, bạn Hiền Nguyên đang đứng á thì giá là 2 triệu 250 triệu trên một mét ngang nha cả nhà như vậy thì à, một lô đất có diện tích là 10 x 40 có 100 mét thổ cư thì giá sẽ là 2 tỷ 200 triệu hoặc là 2 tỷ 500 triệu đối với những lô gốc và như mình nói ở những video trước, đây là một trong những tuyến đường số 4 là tuyến đường huyết mạch nối từ đường DT741 vào khung nghiệp Bicamax. Có tổng chiều dài là 8,5 km và lộ giới là 42 m. Là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối tất cả những giao thương cũng như là uh, các tiện ích xung quanh ở đây nha cả nhà. Và khu nghiệp Bicamax là một trong những khu nghiệp lớn tại Đồng Phú có tổng quy mô là 6.300 hectare được quy hoạch vào đầu khoảng năm 2022. Còn hiện tại thì BKMX đang khởi công 4 tuyến đường là tuyến số 1, số 2, số 3 và số 4. Và đó mà có được những vị trí đất uh, nhỏ như thế này mà dành cho những cái ờ, khách hàng có tài chính thấp tầm khoảng là 5 tỷ trở lại, 5 tỷ, 4 tỷ, 3 tỷ trở lại có thể mua được thì bắt buộc nhà đầu tư phải phân ra từng lô nhỏ phân lô ra từng lô nhỏ đó mà những nhà đầu tư nhỏ này có thể mua và đã dành sau này à, khi mà khu công nghiệp Becamax hình thành thì giá trị đất nó sẽ tăng lên gấp nhiều lần nhiều nhiều lần nha các nhà hiện tại chúng ta có thể là mua với giá là 2 tỷ 200 triệu nhưng sau này Vmax hình thành rồi thì chúng ta sẽ có lợi nhuận gấp 2 gấp 3 hay có, thậm chí là gấp 10 ạ à. và điều này chắc chắn xảy ra tại vì sao ạ à? à, chúng ta hãy nhìn lại về ờ, khu công nghiệp Becamax ở Mỹ phút 1, Mỹ phút 2, Mỹ phút 3 và Mỹ phút 4 đúng không ạ? Hiện tại những cái vị trí đất ở Mỹ phút 1 đi, mình lấy ví dụ trên đường N5 ha. Diện tích là ngang 5, sau 20 thôi. Giá bán ít nhất hiện tại bây giờ tầm khoảng là 6 tỷ nha cả nhà. Hiện tại đang tầm khoảng là 6 tỷ. Như vậy hiện tại ở đây 10 nhân cho 40 là bao nhiêu ạ? À? 400 m lận cả nhà, 400 m đúng không ạ? Trong đó có 100 m thổ cư rồi mà giá lại chỉ có 2 tỷ 200 triệu quá rẻ đúng không ạ quá rẻ so với chúng ta mua những vị trí đất những khu vực mà đã hình thành rồi đúng không ạ như vậy thì cái việc mua hay là không mua đó là do quyết định ở chúng ta chúng ta nhìn được tương lai như thế nào thì chúng ta sẽ quyết định như thế đó và chúng ta nhìn được tương lai tốt thì chúng ta sẽ đầu tư tốt à, mình rất mong là khách hàng cũng như là nhà đầu tư đưa ra cho mình một cái chọn lựa tốt nhất và hiệu quả nhất để sau này chúng ta có được lợi nhuận cao và điều đặc biệt thì sau này sau này đã hình thành rồi mà đã tìm được những lô đất ở trên những mặt tiền đường này thì chắc chắn là không có đâu nha cả nhà và điều đó sẽ xảy ra trong tương lai và trước khi kết thúc video thì cả nhà hãy nhìn lại nhìn, nhìn, nhìn lại con đường tuyến đường số 4 nha hiện tại tuyến đường số 4 đã được quy hoạch cũng đang được làm tức là cơ sở tầng cũng đang được làm và phía bên kia là đồi thì sau này sẽ được ờ, móc múc đất và sẽ đổ lại những vị trí nó thấp hơn như thế này tại vì trước khi làm thì Bicomax đã bắn tọa độ bắn vị trí bắn độ cao và sẽ sang bằng mặt bằng dự kiến thì tháng 9 à, tháng 10 tháng 11 năm 2021 này à, tuyến số 4 này sẽ được rải nhựa và sẽ là tuyến được thông tuyến đầu tiên nha cả nhà và cả nhà hãy nhìn à, văn cảnh xung quanh tuyến số 4 à, đã được ờ, làm cũng được ờ, cắt cây và như thế nào thì kì cả nhà cứ uh, uh, nhìn thực tế như thế này rồi uh, mình xin chúc cho cả nhà xem video uh, và đưa ra cho mình một cái quyết định tốt nhất và uh, một ừ, quyết định gọi là hoàn hảo nhất nếu cả nhà xem tới hay thì hãy bấm cho mình một nút like chia sẻ và đăng ký kênh và muốn mua đất tại vị trí này thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.